chúng kính tháo bây khai yêu nhân mùa tài yên hai chúng à yêu chúng à đứa trả tiêu bùi miền mùa tài lùng đĩa chia tan hồ xanh bùi miền bùi xây dung à tại tỏ tại bữa lầm dài, yêu miền mùa tài ngoan tại bùn bữa chi bùi miền bùi xây yên hai chúng đáp biển này phiền sao nhàng à chúng à xuất xuân hoài bảo tiêu yêu miền bùi xây cảm hơn dung tài bà thể học nó bộ lượng dài mang tà nó với dâm đồng kia đồng tòa làm dài nổ học bộ lượng dài quảng quay chớm nín nê chi mệnh à phiền sao à phí ô ta phê nhu nô cân nô đáp bia chưa mà nhận nà sành phê nhân ô tổ quân nà câu nhìn này sĩ trang ở chun nó thiên địa về câu nhìn à cho yama chân ô chơ má bất na si hoa na duẩn nô chưa bơ na cha hê ngô hà ngô nam khoa chú mần á nhô mần tu ê ê nhu khoai à, lấy liu nhìn nó vô ta ê mần á tổ khảo à buổi khai y miền mô tả nè xung à bảo tiêu của lùng đĩa y miền cắp phần in quý sế như dung bảo tại không bao nó bố làm dài nó, không bao nó bố làm dài quảng vai ấy làm dài bố mô tả bảo tại bố hải họ bao nhiêu hiếu họ bao nhiêu ế nó ngoài mỏi bây dung của em thấy bố nhất sát cái đĩa nó giảng sĩ đăng ký cứu ta thì bố mày dung không bao nó sẽ tới bố em làm dài bùng tại làm dài ngoan โยคะเอโยยนาน้ำควาเอโอน้มควาโยยนโนโยควาโอเฟียม Láng tin nê dư chưa Rồi tình á nhớ nô Dư nà tòa chùm chê Tình lưu khoao sân lưu ê chờ mà chê khoa phun tiền ở ế phui song ô yun nó giờ chưa làng á pin à tình khu nhớ nỗi xuân phi kí sô à, à, ngô hoài ô Yo ta e bi bà na Tình chơ na phiến nô trường thế bần chinh ô chào 全天气，热热热热，大热天哦，热天哎，凉快 suy tí si ngà si ngà chip chân na thế ô chia mà tôi hùng khoai à, đáp biểu vin nó xin suy yếu tại à. chinh trần sinh ngộ rồi dài trần sinh ngộ hậu bình ô toa ngộ giống mai số phiền não tại phiền nã nguy công à vô phú ngô chân nó phú đã vì na nội ô quê dìa ấy tổng thi nghe à thìm to khoao thìm tôi hồ khoa kinh chưa na sinh thiên cá mô huân nọ cam liu ế huân á in nà chẳng sai toái ô bấn toái ế song yun ê à yết xin cha về biểu biểu à tòa tràng à khuyên ô liang pin à chân xe ô nào biểu biểu chủ quyền à ấy bần ấy doài อย่างอุทัยโอต่อยจังไอ้บันใจติมยามโอชิงอสันเวโกยินาโซยามาเจนโอ cha tsincha e a puise o nino miutane yama tse a tsong me nga piu o me ka nga kinh chưa hiểm thế phụ na sài ngà tại giáo hòa ô yam thế chung mê ngà sẽ tàng ô chun nó hay nhân na tu thì ngà y tan 种葡的呢，葡的呢是留啊，呃，搞品这种朝代难啊，葡的无论在么代，么啊，送来种不会开么代。